rồi xin chào bạn đến với chiếc máy mới của nhà mình chuyên bình tâm à, đây là một chiếc máy vừa vừa lạ mà vừa len như vậy đó là à, tính năng nó giống như những chiếc Functional 245 ở trên lầu 2 á nó không khác gì cái đó mấy nhưng mà cái này nó có điểm khác thì video ngày hôm nay Duy Nguyễn sẽ đi qua những điểm khác của cái máy này so với máy trên kia đó là đó là đó là cách thiết kế đó là thiết kế gốc cái thiết kế gốc này nó rất là tiện lợi nó rất là tiện lợi cho các bạn đặt ở trong một cái khoảng không gian hẹp ví dụ như là ở đằng sau lưng này là có cây cột hay là đằng sau lưng nó có nó có hai vách tường thì bạn dùng cái máy là bạn áp vô cái cây cột đó với hai vách tường đó để bạn che luôn cái cột với vách tường đó nó nằm trong không gian nó nhỏ nó hẹp nó tiện đó cái máy này máy góc và nhìn nó 90 độ đó. và nó có thêm cái cây này nó thêm có thêm cái cây dưới đây nó sẽ tập những bài rô những bài chống chân á nó lực nó tốt hơn so với những cái, ờ, cái máy ờ, BBMS 255 ở trên kia và đặc biệt đó nó có những cái thiết kế như đây đây thiết kế thiết kế hai dây thiết kế hai dây ở trên đây và nó có thiết kế hai dây ở dưới đây nữa để tập những bài chuyên về hai dây còn tất nhiên trong máy này tập đừng đóng bài nữa các bạn đây đây đây, đây quá trời quá đất luôn thôi những cái bài đã cũ những cái bài mà tập trên hai cái này là Duy Nguyễn không nói nữa nha các bạn những cái bài mà tập trên hai cái này thì đã nói rất là nhiều lần rồi và ở BBT rất nhiều máy đã tập vậy và các bạn nghĩ xem được video này thì bạn đã biết hết còn nếu mà chưa biết thì theo, theo dõi lại video cũ và bây giờ là Duy Nguyễn sẽ chia sẻ với các bạn những cái cách tập nó tương đối nó hay ở trên cái máy này bằng cách sử dụng khai thác thiết bị đó là những cái hai dây như vậy và những cái chống như vậy rồi bây giờ cái nào tập được nhỉ đây thấy tự nhiên có cái này không lạ ta cái này nó cái này, này ngộ ngộ nha tự nhiên nó nó điệu mà cái móc vào bên đây đi đúng không đồng ý không nó móc nó móc cái cây này nó móc vào bên đây đi nó móc Ủa, chế ra cái này gắn vô hai cái này xong móc xuống mới chịu đó để coi mình tập cái nó nó sao nha im ờ, lắm bạn đúng không rồi thôi chỉnh ta vô tập nghiêm túc thôi nói chung quá trời hồi đã tập luôn mà không không hướng dẫn tập hết những bài cho đây nha nó nhiều lắm vô đây nè coi nè quá trời đó cũng chế gì được đó bạn biết tại sao mà phải chế cái này không giờ hiểu rồi nè tức là cái này á, thì nó còn cho được cái mức tạ có 150 bao thôi nhưng mà gắn vô hai này nó lôi tới 300 bao luôn bạn nên những bài mà tập cây bồ mà nặng á là người ta chơi cái máy này Đấy không người ta chơi cái máy này chứ không ai chơi cái này hết không không không, không ai chơi cái này mà hết cái này ví dụ như bạn tập được mà đối với tôi nó nhẹ còn có hỏng thằng thằng kia nó thiết kế nó gáp tạ dư bạn lấy mấy tạ mấy máy khác nó chơi nó chim đây mỗi bên có 200 bao được mỗi bên tới 200 bao bạn cầm này bạn tập tới 400 bao được ai tập nổi chưa thấy là tập cây bồ 400 bao luôn nó tập gì vậy đó đó là cái sai lầm nha các bạn như vậy này đó tại sao nó nó nó vậy nó, nó nó nên làm này tức là những cái bài tập nặng mà lọt cái đầu đây nè ok không còn cái kia đó cộng dây nằm bên vậy nè hiểu không xong họ còn đảo bên này nè hiểu không đó đó là cái giá trị của cái này nha lọt cái đầu đây tập nha các bạn tập press đó bảo đảm không được cơ không chấn thương luôn cái cái cái cái cái, cái khác nữa đúng không nó còn cái cây ngắn ngắn nữa không mà có này cũng được nó có này rồi thì nó còn cây hai lỗ tại vì bên quận bảy của di á là là là cái máy giống vậy nó có cây hai lỗ chọc vô đúng vừa hai lỗ rồi luôn mà hiểu rồi bên đây nó không có đó nên nó dám này đúng không vậy mốt nào nó, nó hắt cặp này cái gì khỏi tập đó à, <laughs> rồi ok rồi thì cứ theo gặp gia từ tập đi bạn ơi chọc đầu vô tập rồi đúng không rồi đó không nói nữa giờ quay quay ra sau đây quay gần sau đây đó ô bài này mới đập nè mấy này không chỉ không biết đâu đập mạnh vô cây này đúng không đập mạnh vô cây này lôi xuống tập hóc ngược đó để được được không để dày ok chưa Yeah. mai sao á thì bạn tập được hai bài đó bằng cách lọt cái đầu ở đây thì nó, nó sẽ tiện rất là nhiều còn thì bạn có thể tập thêm cặp bụng nữa nha bạn cặp bụng quyển này nè không gặp gặp gặp gặp thôi không đứng như này gặp ok ok rồi à, tại sao Duy Nguyễn cho tầng 1 tại vì ở tầng 1 á, là những cái máy này nó đầy đủ hết rồi nè là những cái máy BB mà BBS với BBD nó đầy đủ hết nhưng mà nó thiếu một cái crossover dạng dạng dày có thể Gòn để mình tập luôn ở tầng này mình khỏi chạy lên tầng 2 nó tóm lại nhiều máy quá để vậy thôi chứ không có lý do cháu gì nha các bạn rồi cái này thôi khỏi bàn mấy cái bàn này bạn gì nữa không về trong đây ai làm video thì chỉ biết các bạn chỉ bài ép lực này nọ không chỉ rồi xong tiếp tục tiếp tục rồi xong mấy cây thì cũng khỏi chỉ luôn nha cây này nè cây này móc cho bên này móc cho bên này tập mấy bài chuột tiếp gì đó rồi squat quyết gì đó khỏi chỉ nha áo này ra gắn vô tập lắp không đau giống như trên trời rồi còn muốn đu thì đu đu thì buôn ấp không thích đu thì tập này được không nó gắn vô ok nè chỉ tướng số bởi vậy nó bao giờ xuống nó phải có cây ở đây hết đó tôi nó máy đầu kia cũng vậy đặt đầu tiên đứng ở đây nè đó xong rồi ngồi xuống tạ nhẹ nó ngồi nhanh vậy tạ nặng ngồi chậm kìa rồi ok dứt ủa máy này không tỉnh em hơn máy cái cái xô kia luôn ta tết lực luôn bên trăm bao một trăm bao là kéo hai trăm bao nhiều lắm rồi chúng ta giảm nha kéo hai trăm bao như full cây máy nào rồi đu thì lá này nha các bạn đu nè đu lên không thì đá bụng được chưa rồi giúp xuống nặng nặng nó xuống mới vừa sức nè thấy không à, xuống đạn nặng nó vừa tức à, ờ, ồ đã mà con máy này em giả mạng trời Ủa, con máy này nó em nè không cái máy tập gì mà êm đó bữa hỏng mà mày lắp dư tạ vô con dây nó lò lò lò lò cái tập không có êm khỉ gì hết trơn hết đó không dám nói ok rồi vô được rồi đã không ủa đằng này nó có chỉ ô bên đây nữa trời vậy là hết bài đóng bài bên đây rồi đóng bài bên đây mình tưởng là bài mình chế hay quá ai nữa ở đây nó có chỉ bó tay ờ, không kệ lỡ rồi giờ là mình à, khai thác xong này rồi đúng không bây giờ mình khai thác tới cái dưới cái dưới là cái này nè nó có sẵn hai cái không bóp nè cầm kéo mình đi ờ. không. Không này nằm chỗ kéo chuột nhiều lắm kéo rồi kéo nhưng mà ở cái máy này duy thích tập kéo lưng như vậy thôi với cái cây ở dưới duy thích áp vậy thôi còn các bạn có thể theo dõi cái hai tấm hình này nó quá ngoài luôn nhưng mà cầu bay, rủi gì cười thật <laughs> lúc kia thật lúc rủi gì không đó ừ đó tập trung một tay ô cha mệt quá không rồi tiếp tục tháo này ra thì các bạn có thể khai thác hai cái này rất là nhiều tháo ra luôn đi nhiều nhiều nhiều nhiều thiết bị kết nối quá biết gì không hồi nãy là cầm cây đó thì nó rộng giờ cầm này nó hẹp hơn cũng kéo xuống hơi đó không nó giống gì ta nó giống ông lôi kia kìa ok mệt quá cho xin miếng nước đi nó thì à, cái à, video này chỉ hướng dẫn các bạn tập trục này thôi nó lạ cái trục này khai thác cái này là nó lạ thôi chứ còn hai cái này là các bạn biết rồi không có nữa giờ mình thử như bài nhẹ đi nặng quá chi nó mỏi tay chơi gì mà mệt thế thì thôi đó là những bài căn bản bạn có thể áp dụng cái máy này bạn tập thêm cho biết và kết hợp những bài cũ của cái ờ, máy personal hai năm năm trên kia lên đến đây tập thì nó, nó sẽ cho bạn tập khoảng chừng được bốn năm chục bài ở trên máy này rồi hy vọng là cái video này sẽ giúp các bạn trải nghiệm thật là tốt thiết bị mới của mình tên nha